Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò mình chuyển sang một cái chủ đề mới, đó là chủ đề về biểu thức đại số. Ở hôm nay nội dung chính của chúng ta học về giá trị của biểu thức đại số. Đấy. Thì để nhờ khắc sâu kiến thức về biểu thức đại số cũng như giá trị biểu thức đại số thì chúng ta phải hiểu biểu thức như thế nào gọi là biểu thức đại số. Đấy. Và để tính giá trị biểu thức đại số thì chúng ta tính như thế này. Chúng ta nhớ là những biểu thức mà trong đó ngoài các số là một các ký hiệu phép toán câu trừ nhân chia nâng lên lý thừa còn có cả các chữ đại diện cho các số người ta gọi những biểu thức như vậy là biểu thức đại số đây chúng ta nhớ cho cô nhá và chữ đại diện cho các số đó người ta gọi là biến số hay còn gọi tắt là biến Đấy, chúng ta lưu ý những cái cô nói nhá vì cô không ghi ra đây có một số cái đơn giản không ghi ra đây thứ hai nữa là về quy ước ghi của thức đại số chúng ta lưu ý là phép nhân giữa chữ với chữ là chúng ta không ghi giữa số với chữ chúng ta cũng không ghi cô ví dụ như là biểu thức x nhân y thì chúng ta chỉ ghi là x y được chưa hay là biểu thức 5x thì chúng ta chỉ cần ghi là 5x mà thôi đấy chúng ta nhớ cái quy ước khi ghi biểu thức đại số hay là một nhân x thì chúng ta chỉ cần ghi bằng x đây đó là một số cái quy ước trong khi viết biểu đại số thứ hai là ở trong cái chương của đại số lớp 7 những biểu thức có chứa biến ở mẫu là chúng ta không xét đến ví dụ biểu thức là một trên x đấy hay là 5 trên x cộng y những biểu thức có chứa biến số ở mẫu này là chúng ta chưa xét đến mà chúng ta chỉ xét là những biểu thức không có chứa biến số ở mẫu các em ạ Đấy. lưu ý quan trọng thứ hai để học tốt cái phần này thì chúng ta phải nắm là để tính giá trị của các đại số ta những giá trị cho chức của biến thì ta làm như thế nào Đấy. Vậy để tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến ta thay giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính Đấy, ta nhớ nhá để tính giá trị của biểu thức tại giá trị cho trước của biến chúng ta thay giá trị cho chức của biến vào biểu thức rồi thực hiện phép tính Đấy. về phần bài tập thì cô sẽ đi sâu vào đi nhiều vào cái dạng bài tập là tính giá trị biểu thức Đấy. còn bài tập là lập biểu thức các thứ chúng ta đã rèn luyện ở trên lớp nhiều rồi chúng ta bỏ qua cái phần đó nhé chúng ta đi bài tập thứ nhất là cho biểu thức là 2 cộng 3 yêu cầu tính giá trị biểu thức ta x bằng 2 và x bằng 3 thì để làm được bài tập một này thì chúng ta phải nhớ xem là để tính giá trị của thức đại số tại những giá trị cho chữ của biến chúng ta làm thế nào chúng ta đọc lại cho cô một lần nữa đấy để tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho chức của biến ta thay giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính đấy vậy thì chúng ta muốn tính giá trị biểu thức 2x cộng 3 tại giá trị của biến là x bằng 2 thì chúng ta sẽ thay x bằng 2 vào biểu thức rồi thực hiện phép tính các em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm và cô hướng dẫn các em cách trình bày cái dạng bài này. Ta đi từng giải. Giải. Câu A đề bài yêu cầu tính giá trị của biểu thức 2 x cộng 3 tại giá trị tại x bằng 2 thì chúng ta phải làm là thay x bằng 2 vào biểu thức ta có này các em thay x bằng 2 Vậy thì trong biểu thức vị trí nào có x chúng ta thay bằng 2 các em nhé Vậy đây là 2x tức là 2 nhân x cộng 3 thì ta phải thay là 2 nhân 2 Đến đây là các nhân giữa số số chúng ta phải viết dấu nhân cộng 3 Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện biểu thức đúng thứ tự của kiểu độc tính tức là nhân chia trước cộng trừ sau đúng không về hai nhân hai là bốn bốn cộng ba thì bằng bằng bảy như vậy tại x bằng hai thì biểu thức có giá trị bằng bảy chúng ta kết luận như vậy hay chúng ta có thể kết luận là 7 là giá trị của biểu thức tại x bằng 2 Đấy. Nhưng mà cô thường thiên về cái luận xuôi là vậy tại x bằng 2 thì biểu thức thì biểu thức 2x cộng 3 có giá trị là 7 Đấy. đó là câu A tương tự câu A chúng ta sẽ làm được câu B là yêu cầu tính giá trị biểu thức tại x bằng âm 3 thì có nghĩa là chúng ta phải thay tính giá trị biểu thức ta x bằng bao nhiêu thì chúng ta thay giá trị của biến đó vào biểu thức đúng không hai x bằng âm 3 vào biểu thức thì ta có này, chỗ nào có x kem thay cho cô bằng âm 3 vậy ở đây là 2x có nghĩa là chúng ta phải thay là 2 nhân âm 3 cộng 3 à, thực hiện nhân trước 2 nhân âm 3 là âm 6 cộng 3 âm 6 cộng 3 các em cộng được chưa đừng có ai lấy 6 cộng 3 bằng 9 các em nhá đây là cộng hai số các dấu và cộng đúng kết quả bằng phần 3 và chúng ta trả lời vậy tài x bằng âm 3 thì biểu thức hai x cộng 3 có giá trị là âm 3 Đấy. thì đó chính là cái cách tính giá trị biểu thức cái giá trị cho chiếc cửu biến biểu thức của cô ở trong bài một này chỉ có chứa một biến x đấy vậy thì đối với biểu thức có chứa hai biến ba biến thì làm thế nào chúng ta chuyển qua bài thứ hai các em nhé bài 2 chúng ta chuyển qua bài 2 các em nhé đó là bài toán mà cũng cho biểu thức đại số là 3x trừ 5y cộng 1 Hãy tính giá trị của thước tại x bằng 2, y bằng 1 Tại x bằng 4, y bằng âm 3 Thì các em hình dung rằng là biểu thức ở bài 2 này là gồm có hai biến là x và y Đấy, vậy thì muốn tính giá trị biểu thức tại những giá trị cho chức của biến Chúng ta cứ thay các giá trị cho chức này vào biểu thức rồi thực hiện đặc tính các em ạ Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thay nhá Vậy câu A, các em ghi là thay x bằng 2 y bằng 1 vào biểu thức thì ta có nào chỗ nào có x kèm thay bằng 2 chỗ nào có y kèm thay bằng 1 nhé. như vậy sẽ là 3 nhân 2 trừ 5 nhân y tức là nhân 1 cộng 1 Đấy, đến đây chúng ta phải nhớ ghi dấu nhân Nếu em ra nhân hai chúng ghi nhân này thành số 32 Được chưa? Còn ba nhân thì người ta không phải ghi Đó là quy ước ghi số và biến Phép nhân số và biến là không phải ghi nhá Và chúng ta thực hiện theo đúng thứ tự là nhân chia trước cộng trừ sau 3 nhân 2 là 6 trừ 5 nhân 1 là 5 cộng 1 và kết quả bao nhiêu các em? 6 trừ 5 là bằng 1, 1 cộng 1 là bằng bằng 2. Vậy chúng ta trả lời. Vậy 3 x bằng 2 y bằng 1 thì biểu thức có giá trị là 2 Đấy. hoàn toàn tương tự các em sẽ làm bài B bài B là tính giá trị biểu thức tại x bằng 4 và y bằng âm 3 thì các em cũng thay x bằng 4 y bằng âm 3 vào biểu thức rồi chúng ta thực hiện phép tính nhé thì bạch câu B chúng ta cũng ghi là thay thay x bằng 4 y bằng âm 3 vào biểu thức ta có đây chúng ta thay vậy chỗ nào x ta thay thành 4 ở đây là 3 x tức là 3 x trừ giờ trở thành là 3 nhân 4 trừ 5y tức là 5 nhân với âm 3 cộng 1 đấy sau đó chúng ta tính 3 nhân âm 4 là bằng 12 trừ 5 nhân âm 3 là thành cộng 15 cộng 1 đấy 12 cộng 15 là 27 27 cộng 1 là bằng 28 đấy như vậy chúng ta trả lời là vậy kx bằng 4 y bằng âm 3 thì biểu thức có giá trị bằng 28 vậy tài x bằng 4 y bằng âm 3 thì biểu thức có giá trị là 28 Đây, thì đó chính là cái cách tìm giá trị biểu thức ta đếm giá trị cho chữ có biến đối với biểu thức có chứa nhiều biến thì chúng có bao nhiêu biến thì chúng ta thay các giá trị tương ứng của biến đó vào các em nhé và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tiếp theo các em thân mến chúng ta chuyển qua bài thứ ba cũng là bài tính giá trị của biểu thức tài giá trị cho trước của biến là x bằng 1 phần 2 Tuy nhiên biểu thức A của chúng ta cô đã nâng dần mức độ khó hơn đó là 2x bình trừ x cộng 5 nó cũng chỉ chứa một biến x nhưng mà x ở đây xuất hiện nhiều lần và số mũ của nó là số mũ cao hơn mũ 1 là mũ 2 nhé thì cách tính giá trị biểu thức này tại giá trị cho trước của biến chúng ta vẫn cứ thay giá trị cho trước vào thực hiện các tính Đấy, bây giờ chúng ta sẽ giải bài này vậy ta ghi là thay x bằng 1 phần 2 vào biểu thức nhớ đóng hoặc tất cả bình của cô nhá trừ đi x x chính là một phần hai và cộng với năm bây giờ chúng ta sẽ tính toán biểu thức này theo quy tắc là lũy thừa trước rồi đến nhân chia sau đó đến cộng trừ vậy thì lũy thừa hai nhân một phần hai cả bình một phần hai của mình chúng ta là một phần tư trừ một phần hai cộng năm đấy vậy hai nhân một phần tư thực hiện nhân trước là một phần hai trừ một phần hai cộng năm biểu thức này chỉ có chữ cộng trừ chúng ta thực hiện từ trái qua phải 1 phần 2 trừ 1 2 là bằng không hết 0 cộng 5 là bằng bằng 5 Đấy. sau đó các em trả lời vậy tại x bằng 1 phần 2 thì biểu thức A có giá trị là 5 vậy tại x bằng 1 phần 2 thì biểu thức A có giá trị là 5 hoặc là các em ghi luôn là ta x bằng 1 phần 2 thì a bằng 5 cũng được các em ạ đấy bây giờ để luyện cái kỹ năng tính giá trị của thước tạo những giá trị trong trục phổ biến bây giờ cô sẽ giao cho các em thêm một số bài tập nữa để các em tự luyện tập nhé các em thân mến đây là những bài tập cô chuẩn bị cho các em để các em lấy tài liệu để các em làm để các em luyện tập hơn cái kỹ năng làm bài tập của các em về bài toán tính giá trị của biểu thức các em hãy cố gắng hoàn thành bài tập này thật tốt nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo